chào tất cả cô chú anh chị và các bạn chúc cô chú anh chị bạn cuối tuần vui vẻ và hạnh phúc à, nhân dịp năm mới thì em cũng kính chúc tất cả cô chú anh chị và các bạn có một năm mới an khang và thịnh vượng và ngày hôm nay à, sáng chủ nhật à, sẵn tiện đi qua bên khu phước kiển nhà bà này tại em có một sự kiện của Dell Gaming à, thì xong việc em cũng cầm máy quay lên và chia sẻ với anh chị những hình ảnh ở khu phước kiển nhà bè và video clip cũng theo à, sự chia sẻ của cô chú anh chị Thay Mung Kim à, nhắn là có tiện đường thì chúng ta sẽ quay lại cái xã Phước Lộc ngày xưa cô chú đã từng dạy học ở đây và hôm nay à, chúng ta có dịp đi về và chúng ta đang đứng ở đây là trước cổng chợ Phước Kiển à, chợ Phước Kiển ngày nay thì chợ Phước Kiển ngày nay cũng được à, xây dựng mới rồi nè Ờ, làm lại ờ, tuy là không có sang trọng lắm nhưng mà ờ, cũng là ngôi chợ gọn gàng sạch sẽ có những hàng ăn có những hàng rau cải và con đường đây là con đường Lê Văn Lương và thẳng hướng Lê Văn Lương chúng ta sẽ đi về cầu cầu Phước Kiển cầu Long Kiển rồi đó Ờ, và đi tới tí sẽ có con đường đào đào sư tích ờ, rồi ờ, mình sẽ quẹo vô đó là xã Phước Lộc và hy vọng trong video clip này sẽ gợi cho các anh chị những cái điều những hình ảnh về ngày xưa khi mà chúng ta còn dạy học ở đây và kế bên cái trường thì có ngôi chùa thì trước khi đi thì mình sẽ đi dạo một vòng chợ nhưng mà chợ này thì không có lối ra chợ này thì à, cái là nhà lòng chợ thôi nhà lòng vòng à, không có cái đường à, chợ ra chỉ có một đường vô thôi chung một đường vô và một đường ra thôi rồi mình sẽ à, quẹo trái ha quẹo trái để đi về đường Lê Văn Lương và mình nhìn bên tay phải ờ, có một cái ờ, con đường đó là đường đào sư tích không biết ngày xưa thì ờ, những hình ảnh này có có giống hay không Ồ, đây xe nhiều quá à, ở đây có chợ cá à, mình chờ bán xe mình qua đường nha đây là những cái ờ, sạp ờ, những cái xe đẩy bán trái cây ở ờ, rìa chợ nè à, Sài Gòn bây giờ là 11 giờ 11 giờ trưa à, ngày Chủ nhật 30 tháng 12 năm 2019 và một hai ngày nữa thôi là chúng ta sẽ bước vào năm mới rồi à, năm 2020 không biết đã bao lâu rồi cô chú anh chị à, chưa có về Sài Gòn à, mận xoài non à, xoài non chấm mắm ruốc à, những cái món ăn mà đậm chất Việt Nam à, và đây có cái cổng chào ở cái cổng ở cái bảng hướng dẫn ta đi thẳng là xã Nhân Đức à, nếu quẹo phải là xã Phước Lộc à. rồi chúng ta sẽ quẹo phải vào con đường đào sư tích nha Đó, à, và đây là con đường đào sư tích à, cặp bên phải của con đường này ở đầu đường đó chính là chung cư uh, building Lộc Phát ờ, và bên cánh trái thì cũng có những cái hàng quán ăn uống quán nhậu và chạy thẳng con đường này chúng ta sẽ đến ờ, một cái con rạch à, hình như là rạch ông lớn thì phải à, và rạch ông lớn sẽ có một con đường à, để em để em xem bản đồ lại cho chắc ha tại vì em thì không có rành ở khu này cho lắm nên những hình ảnh này à, chỉ là những hình ảnh mang tính cập nhật để các anh chị à, có thể hình dung được cái hình ảnh của nơi xưa đó, và ta đang đứng ở đường đào sư tích nè và đi thẳng đường đào sư tích này mình sẽ qua một cây cầu À, đó là cầu rạch Long Kiển rồi à, đi tới một tí nữa sẽ à, cặp theo con rạch ông lớn à, và con đường à, đảo xí tức này nó có nằm ở giữa hai con rạch một bên là rạch ông lớn và một bên là rạch Long Kiển đây vẫn là còn là thuộc uh, xã Phúc Kiển à, mình chạy tí nữa thì mới là Phước Lộc đó qua đây là Phước Lộc rồi nè ở đây là uh, Phước Lộc nhà bè tôi thấy ở đây giống như là một cái ờ, một cái vùng quê ở ven Sài Gòn ờ, tuy là thuộc Sài Gòn nhưng mà ờ, ở đây là huyện nên tôi thấy rất nhiều là ở đây có rất nhiều cây xanh à, và ông ta nhìn thấy bên đây có một ngôi trường mới xây nè à, đó là trường à, để xem trường gì đây Lê Thành Công đó, đó là trường trung học cơ sở Lê Thành Công à, rất là lớn ở, à, ở khu này à, mà sau bản hiệu thì thấy lúc là Phước Kiển lúc thì à, Phước Lộc vậy ta à, bên trái là Phước Kiển nè vẫn còn là phước kiển à, số 122 đào sư tích à, hôm nay chúng ta sẽ à, à, đổi đổi không khí à, đi về vùng quê à, vùng quê đây là ven Sài Gòn thôi à, nơi đây cách trung tâm Sài Gòn khoảng à, 7 7 km à, đi về hướng nam hướng nam của chợ Bến Thành đó theo trục đường uh, uh, Nguyễn Hữu Thọ rồi đi qua Lê, uh, Lê Văn Lương hoặc là chúng ta sẽ đi từ Trần Xuân Soạn đi thẳng đường Lê Văn Lương cũng được nữa à, Trần Xuân Soạn quẹo phải Lê Văn Lương thì à, chạy một đoạn thì chúng ta sẽ có cái ngã rẽ bên tay phải à, đó là đường Đào Sư Tích ở đây thì à, chúng ta thấy ít ít nhà cao tầng à, đa phần là à, những nhà tôn ven đường để họ buôn bán tạp hóa rồi sửa xe rửa xe cuộc sống ở đây cũng tương đối mát mẻ thoải mái đó, phía trước chúng ta đó là cầu Phước Lộc nè ở vùng quê này thì à, à, có miếng đất trồng cây nuôi cá em thấy ở đây cũng có mấy ao cá đó, cầu Phước Lộc cầu này cấm xe tải à, mà nếu không để bản cấm xe tải thì cũng đâu có xe nào chạy vô được bởi cái trụ này nằm ở giữa rồi nè À, tương lai sẽ có cầu mới nè mà đang làm cái à, cái móng cầu kìa nhưng mà sao lại gian dở rồi không thấy à, không thấy à, tiến độ gì hết vậy à, à đây dòng kênh này là dòng kênh à, Phước Kiển nè dòng kênh Long Kiển nè à, mình qua bên đây là à, đường xã Phước Lộc rồi đó à, em cũng rất là vui và hạnh phúc khi mà được thực hiện video clip ngày hôm nay cũng à, là sự trùng hợp tại vì hôm nay à, hãng đeo hãng máy tính đeo có một cái sự kiện quảng bá gaming thiết bị game à, à, tài trợ chương trình à, thi đấu game cho những gamer ở bên Phước Kiển này ở đường Lê Văn Lương này sẵn đây cũng có mới có dịp đi cùng các anh chị trong những cái hành trình như thế này và đi một tí nữa thì chúng ta sẽ đến cái ngôi chùa và không biết ngày hôm nay cái trường học nó có còn hay không à, đây là hẻm 251 à, à, để em kiếm chỗ nào à, em nhìn là bản đồ cái nha coi cho nó chắc để mình đi à, lòng vòng mất thời gian của chú anh chị ở đây bán bán đồ à, mấy những lưu gần vui à, và cuối đường này là bến đò bé bảy và bên cánh trái à, trước khi đến bến đò là sẽ có trường trung học cơ sở Phước Lộc và có trường tiểu học Bùi Thanh Khiết nữa rồi chúng ta tiếp tục nha à, chắc đường sẽ à, một đoạn ngắn nữa thôi không quá dài đó à, chúng ta ở đây thấy à, một ờ, cái hình ảnh rất là thoáng đãng à, mênh mông rộng rãi cây xanh bát ngát ừ, chứ không có ngột ngạt như ở ờ, trung tâm Sài Gòn hôm nay chúng ờ, ta thấy cuộc sống cũng rất là thanh bình mở một cái gian hàng ăn uống nào đó rồi à, à, vợ thì bán chồng thì đi chạy ráp hoặc là chồng thì lái taxi một cuộc sống yên bình không hối hả hoặc là đi làm công nhân ở khu công nghiệp ở đây em thấy có một ngôi chợ ở ngôi chùa à, chùa này là chùa trưởng thánh à, bên đây là chợ Phước Lộc à, một cái à, ngôi chùa à, đối diện cái ngôi chợ à, lại chợ Phước Lộc này. và buổi trưa thì chợ cũng nghỉ rồi không biết cái ngôi trường của ngày xưa ờ, cô chú anh chị thì nó tên gì ha có lẽ đi tới một tí nữa à, Sài Gòn hôm nay à, nhiệt độ khoảng 30 độ à, và đây có khu uh, du lịch sinh thái Phước Lộc Thọ nhưng mà bây giờ dẹp rồi và theo như bản đồ thì con đường này là đường cùng à, cuối đường này là bến đò bé bảy Ờ, và khu này cũng có ờ, vài nhà mới nhà mới xây nè quán cà phê vườn hồng nhiều xe cộ à, ở đây có hồ à, hồ câu cá Hoàng Hải à, bữa nay chủ nhật nên thành ra à, có rất nhiều à, cần thủ đi câu chưa thấy trường học Đấy, và chạy tới tí nữa xem sao à, Đấy, những cái đây là những cái ao hồ ngày xưa nè à, và ngày nay à, họ đã sang lắp mặt bằng hết rồi chưa thấy trường học ta và chỉ có một cái ngôi chùa đó thôi có một ngôi chùa lúc nãy ờ, chúng ta đi qua thôi đây là trung tâm y tế là sắp đến cuối đường rồi à, mình đi tới tí nữa xem sao nha à, các anh chị uh, cùng uh, cùng tìm phụ em nhé đây có đường Nguyễn Bình nè à, đi thẳng đường này mình sẽ đi ra đường à, à Nguyễn Hữu Thọ ở khu làng đại học đó con đường đi thẳng về à, à nhà bè luôn à, và đây là cây cầu <coughs> cầu này không để tên chắc là mới mở mới mở sau này nè ở đây thì à, à, không có quá nhiều nhà do là đường cùng nên mình thấy đường rất là vắng vắng xe à, bên trái là dòng kênh Long Kiển ở bên phải ở phía sau vậy nhà này là rạch ông lớn nếu mà các anh chị và các bạn đã xa Sài Gòn rất là lâu rồi thì à, những hình ảnh này à, sẽ rất là xa lạ đây à, đây là trung tâm à, văn hóa thể thao xã Phước Lộc huyện Nha Bè à, nằm cạnh một con kênh à, Ở đây mình nghe tiếng uh, gà gái nè à đây có một ngôi trường nè à, trường ờ, Phước Lộc và cái bên thì có trường à, mầm non trường Vành Khuyên rồi kế bên nữa thì có trường à, tiểu học Thanh Khiết, Bùi Thanh Khiết ba trường nằm kế bên nhau luôn nhưng mà à, không thấy ngôi chùa đâu hết chạy tới à, đường cùng xem sao nha để à, các anh chị có thể hình dung được cái bến đò à, bến đò ngày hôm nay nó như thế nào đây có con rạch nè con rạch đi ra đi ra rạch ông lớn đây rất là nhiều dừa nước dừa nước rất là nhiều luôn đây người ta đang à, dọn à, không biết để làm gì đây cho nó gọn hay sao à, chắc là dọn cho gọn để ăn Tết để um tùm quá à, video clip này hôm nay có lẽ sẽ hơi dài à, cô chú anh chị và các bạn thông cảm nhé ở đây cũng có ở đây cũng có mấy nhà để à, bỏ không để quan không có ở và cuối bên kia là à, bến đò rồi một số hình ảnh ờ, ở xã Phước Phước Lộc gửi cô chú anh chị và các bạn ta sẽ à, quay trở về thôi à, một số hình ảnh ở à, con đường à, xã Phước Lộc huyện Nhà Bè và những ngôi trường hình ảnh của ngôi chùa hy vọng thông qua video clip cũng gợi nhớ cho các anh chị và các bạn những hình ảnh của ngày xưa khi mà chúng ta còn dạy học ở đây và ngày hôm nay cái thôn xóm một cái ờ, xã một cái ấp đã đổi thay và chúng ta cảm nhận được sự đổi thay thông qua những cái hình ảnh này và video clip này sẽ mang ờ, mang Sài Gòn đến gần hơn với các cô chú anh chị và các bạn à, những cái anh chị ở tỉnh thì khi mà chúng ta nghe đến xã Phước Lộc huyện Nhà Bè thì mình cũng phải hình dung được con đường nào rồi ha đó là con đường đào sư thích đạo siêu tích rồi bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại bye bye, bye các anh chị và các bạn